Đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ, chúc an khang Chúc sang năm mới nhiều tài lộc Công thành danh toại chúc vinh quang Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà Vài lời cung chúc tân niên mới Vạn sự an khang, vạn sự lành Cung kính mời nhau chén rượu nồng Chúc mừng năm đến tiễn năm xong Tân niên phúc lộc khởi vừa dạ Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng Vạn chuyện lo toan thay đổi hết Sự gì bế tắc thảy hành thông Như anh như chị bằng bạn bè Ý nguyện duyên lành đẹp ước mong Cùng chúc tân niên Vạn sự bình yên Hạnh phúc vô biên Vui vẻ triền miên Kiếm được nhiều tiền sung sướng như tiên Năm mới tới Vạn điều mới Triệu điều vui không điều xui, tỷ điều phát, xuân bát ngát, chén rượu say, tiền đầy tay, vàng đầy túi, chúc mừng năm mới. Năm mới xin chúc đủ tiền bạc để gia đình sung túc, đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào, đủ ồn ào để đời không lặng lẽ, đủ sức khỏe để có thể rong chơi, đủ thành thơi để tràn đầy sự sống, đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin. Chúc mừng năm mới! Đong cho đầy hạnh phúc, gói cho tròn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, hứng cho tròn an khang, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc vui vẻ lạc quan yêu đời phơi phới hạnh phúc sẽ tới niềm vui sẽ về chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới công danh sáng ngời may mắn khắp nơi đổ về tới tấp chúc mừng năm mới tâm trí thành thơi thoải mái vui chơi đời luôn tươi mới chúc mừng năm mới Sức khỏe vô đối, bệnh viện không tới, bác sĩ trả chơi